rồi bỏ ghế sau ghế sau có khăn THOL nữa láo làm con mà luôn mà tin không cái xe anh cái ghế sau có khăn THOL nữa nè đâu, đâu để đồ chạm vô trực tiếp được gái vô ngồi là lấy khăn lót liền đúng không đó trời ơi vẫn chơi mà mấy em lấy túi nhỏ ra còn túi nữa <laughs> rồi à, đây là cái món thứ hai mà di mua cũng có tiệm EV luôn các bạn giờ tao nói mà đi đi đi đi đi đi sắm đồ mà cực khổ về mua có một món nó hơi lông đó nên thật sự là Dương Nguyễn mua món này nó không có lý do của nó chứ không phải không tính mua đâu trong đầu không có dự định là sẽ mua tại cái này không có thiếu mình có rồi đó nên mình phải mình mua thôi giá tiền thì cũng mềm thôi các bạn không có gì mắc hết á ông show bill đàng hoàng chết mẹ có cái tờ mượn nợ nữa nè cái tờ này tờ mượn nợ mấy thằng khứa nào đi đi đi đi đi mua hàng mà không có tiền là nó có cái tờ này hết à cái tờ mượn nợ nha mấy bạn mới tôi nói rồi tao mượn nợ tao sống ảo mà cú này chết mẹ rồi đó giờ bả quá mượn nợ sống ảo nha ảo thật đấy rồi ok đây thì thôi nói nói luôn cho nó lẹ đi à, số tiền là là là nhiêu để coi coi à, ờ, 20 triệu 200 mượn nợ thôi tôi giờ tôi mượn nợ bằng gì biết không bằng cái thẻ đen quyền lực á từ lúc tôi đi mỹ giờ thẻ đen tôi chưa xài luôn lấy cái thẻ kia ra xài thẻ phụ mình có nhiều thẻ mà mình lấy thẻ phụ ra mình xài đủ rồi nhưng mà lâu lâu mà cái thẻ đen mình không quẹt coi chừng nó hư chip hiểu không nên mình hay lấy cái mình chọt chọt vài cái rồi các bạn sẽ hồi hộp đây là món gì đúng không nói cho vui thôi chứ tự video tiktok rồi nhìn nó biết hết trơn rồi đây hộp nhỏ mày nó đúng rồi cái bóp mày <laughs> đâu y chang cũng có cái vợt cũng có cái túi nữa đúng không này cũng có cái túi nữa cái túi để lau tiếp này gì vậy đây cũng có cái túi nữa đây đây đây đây rồi 22 triệu 200 vậy thôi đó mình à, mình à, trước đây mình đã mua cộng với Valentino 6 triệu 6 <laughs> triệu rồi mà giờ mình đi về LB nên à, đi như là chó đúng bộ thì thật ra không có khỉ gì để review review như là đó đó cái địch này nó, nó tiện lắm bạn quấn vô một cái bấm vô cạch là xong mà được cái thích nó tiện mà nói chung em tôi mua gì cái logo này thôi à thề luôn á chẳng qua nó thẳng với các bạn luôn giờ lỡ sống ảo rồi mua là gì cái logo này thôi à để khi mình mặc vest á, tức là có những cái điểm tinh tế mà ví dụ như Nguyễn không dám múa rượu mất thợ các bạn tức là giờ ví dụ như trong giới à, trong giới businessman mà giới nhà giới ấy nó mặc đồ rồi vía vét rồi đó thì Duy Nguyễn là tuổi gì đúng không nhưng mà có cái điểm mà Duy Nguyễn chia sẻ là lý do Duy Nguyễn nên mua này nè thật sự là Duy Nguyễn làm gì cũng tính hết đó khi á khi mà gọi là cái mặt áo vest đúng không nó chỉ lộ ra một điểm duy nhất á là cái mặt dây nịch tức là cái áo vest của bạn ở giữa nó sẽ có con rãnh này nè nó ở giữa nó có chữ V này thì cái chữ V này là cái chỗ để show up cái cái cái cái dây nịch à cái gọng du lịch nó chỉ có tác dụng ở mỗi chỗ đó thôi đó nên nên mình đó mình vì cái logo của nó là logo LV mình phải bỏ ra gần ngàn đô vậy thôi đó đơn giản đó rồi chuyên một khoe của tới đây là xong nha các bạn hay thì mua súp đi ba chuyên một khoe của nhưng mà trong nội dung video này là dung không phải là dung khoe của mà Duy Nguyễn à, chia sẻ với các bạn một cái tư duy mà xài đồ mà Duy Nguyễn thấy nó khá phù hợp cho những người mà người ta gọi là Ờ, kiếm được đồng tiền lao động bằng mồ hôi xương, xương, xương máu chân chính đó tóm gọn trong câu vậy nè cái gì cần thì mình chơi còn cái gì không cần thì một đồng không bỏ bạn hiểu không tức là cái xe đó Duy Nguyễn nó cần nó tạo ra một cái thương hiệu Duy Nguyễn Bạch Mã Hoàng Tử 7 tỷ Duy Nguyễn chơi nó như cái sân này nó cần đó, nó cần đúng không nên Duy Nguyễn bỏ mấy trăm triệu ra Duy Nguyễn làm cái sân chạy cái hệ thống đèn quảng cáo này cũng phải là cả trăm triệu chứ không hết đâu không nhớ giá đúng không nên một buổi buổi chiều buổi tối quy nga nơi quận 12 này nó có một tòa của đinh đẳng cấp cái đó là chơi thiết bị phòng game là chơi banh nóc nhưng tại sao đôi giày tôi, đi mà tôi không chơi thí dụ như Duy Nguyễn không nói vậy thì THL bạn có biết không nope. không biết đâu đúng không có tưởng đôi giày cỏ này ô giày này ngoài mua mấy trăm ngàn chứ gì đâu mày ơi mày xạo đó bộ đồ của Duy Nguyễn nè quần jean nè mấy trăm ngàn bạn à cái áo này cũng mấy trăm ngàn à đó nhưng mà trong những cái mà lúc mà gọi là mình à, mình thể hiện một cái bộ mặt khác trong những sự trong những cái cái cái dịp mà trang trọng trang nghiêm thì à, Duy Nguyễn chơi đồ hiệu và Duy Nguyễn cũng chuẩn bị đi sưu tầm một đi, đi may một cái áo vest mới hiệu nữa wow cái mấy kia tụi bay mấy em biết hết rồi thì trong cái buổi khai trương bảy em xuất hiện với một cái áo vest mà tao không biết nó màu gì hết đó không biết như thế nào hết là anh có khoảng chừng gần 2 tháng nữa để anh chuẩn bị sưu tầm và cái chuyện các bạn biết rồi anh duy đang sưu tầm bộ bàn giám đốc với cái bàn hộp các bạn nói xong ra ăn cường làm đi ở ngoài kia ngoài lê dung lê ngô gia tự bán ở mầm kìa anh kêu nó chở vô không phải cái đó nó không có phù hợp với cái cái gọi là là cái triết lý cái gì cần thì mình xuống còn cái gì không cần thì thôi rồi nhưng mà nói vậy cũng đúng nha xuống xuống thế nào nữa không lẽ giờ kêu anh Nguyễn xuống Lamborghini không ờ. xuống là một cái ngưỡng vừa vừa thôi cha đó giống như Duy Nguyễn à xuống như nịch giày à, hai chục thôi hai chục hai chục thôi chứ anh Duy Nguyễn đâu dám xuống cùng cái gia đình trăm triệu đâu nhưng mà đâu phải là gia đình trăm triệu không có người ta mua cũng khá là nhiều đó các bạn đúng không người ta sẵn sàng bỏ ra ba bốn trăm triệu để mua món đồ trang sức nó không phải là kim cương nha nó là chỉ cái vỏ thôi cái túi thôi à, cái túi phụ nữ đó bạn năm ngàn đô là cái chuyện bình thường túi phụ nữ năm ngàn đô là cái chuyện bình thường đó mà cái túi rẻ chứ cũng hai ngàn đô mà đôi giày cái cái, cái trăm triệu trăm mấy triệu cũng có chuyện đó chuyện đó bình thường đó nhưng mà Duy Nguyễn á chỉ mua những cái hàng mặc dù nó cũng hiệu thiệt nhưng mà nó nằm ở một cái vừa phải thôi nó cũng phải là cái gì đó rồi nó lâu, lâu mà đi con lần mà mình nấu đi hoài rồi đúng không nó nhưng mà mình lỡ mua rồi về mình giật hai cái video mình kiếm cháo một chút <laughs> đó, đâu giờ đó à đó các bạn nên nó nên cái nên cái chất chơi nó quan trọng lắm cái chất chơi không đúng á thì người ta nói mình thằng này ngu mua đồ tiêu sản đúng không ví dụ giờ bạn mua cái bộ ghế 5 tỷ bạn mua cái lan đột biến hàng trăm tỷ thì cái đó có trời mà định giá được đúng không bạn mua những cái gì đó nó không định giá được và gì đó nó nó nó không có phục vụ cho công việc của bạn nó không phục vụ cho cuộc sống của bạn thì đó là cái mua đồ mà nó gọi là nó mình không dám nói nhưng mà nó nó nó có một gì đó nó nó hơi thốn thốt đúng không còn mình mua những cái gì phục vụ công việc mình được ở ờ, cái nền nó chắc mình đeo mình mua mình không có chơi đôi giày chắc chắn mình đi đó mà nó nằm một cái ngưỡng vừa phải thôi nha nó nó tóm lại đừng mua sang quá mua vừa vừa thôi mua cái xe Mercedes 7 tỷ rồi được rồi đúng không khi mà cái xe Mercedes 7 tỷ của bạn á nó bị bụi về bạn không tiếc chứ mà bạn chơi Ferrari mà nó bụi về bạn tiếc không không ờ, cái đó là bạn thuộc dạng dữ luôn rồi đó <laughs> đó nên cái gì đầu tư cho công việc đầu tư cho cuộc sống mà nó có thể kiếm được sức khỏe mà có thể nó kiếm được tiền thì các bạn đầu tư đó. vậy thì các bạn sẽ hỏi là ở tập gym mà sao thuê bt chi tốn tiền cái đó là bạn chẳng qua bạn không có tiền mà nó vậy chứ tôi phân tích cho bạn tại sao mà thuê bt rồi đúng không thuê bt 500 ngàn giờ ok vậy thì 500 ngàn giờ đó bạn có được cái gì muốn cái gì bạn tập gym là bạn muốn cái gì muốn sức khỏe muốn đẹp đúng không bạn không có pt bạn tập bậy tập bạ là bạn gãy tay gãy chân bạn chết làm sao ừ. mẹo cuộc sống chết làm sao các bạn sẽ trống tre mà nó là tao không cần tao không cần thuê pt tao lên mạng tao coi video dương nguyễn được đúng đúng không bạn nếu mà bạn bạn bạn không thuê pt mà lên mạng mà coi video dương nguyễn là được nhưng mà được một phần thôi được một phần thì sao được hết được đúng không mà đâu có ai rảnh thời gian thời, thời thời gian mà mà mà coi như vậy nên người ta tại sao tôi thuê pt đúng không thứ nhất người ta mua niềm vui thứ hai người ta mua kết quả và thứ ba người ta mua sự an toàn đó và cái đó nó đầu tư cho cái cho sức khỏe người ta nó đầu tư cho ngoại hình người ta để từ đó người ta thay đổi sức khỏe thay đổi ngoại hình để từ đó người ta kiếm tiền nhiều hơn cái đó là sự đầu tư đúng đắn à, đâu có đâu gì là xa xỉ mua sức bbt uống ở ờ, bổ khỏe này nọ kia nó minh mẫn này nọ kia nhảy số rồi ngày làm bốn năm cái vlog luôn này nọ lời thì đó là những cái đầu tư hợp lý còn ở xã hội này có hàng trăm cái đầu tư không hợp lý nhiều cái đầu tư không hợp lý lắm các bạn có thể kể một số cái mà theo bạn đầu tư không hợp lý vậy thì qua qua cái bài toán này anh Duy Nguyễn mua đôi giày với như là có có có, có hợp lý không quá hợp lý được đúng không đôi giày cũ anh Duy 26 triệu bây giờ anh Duy mất anh Duy mua đôi 27 triệu tụi em không thế nào nói là không hợp lý không có điểm nào gọi là không hợp lý đây cả nó phù hợp với anh nó thể hiện cho anh một có những cái thước phim quảng cáo đúng không sao trong những cái buổi phỏng vấn này nọ kia nó khẳng định ra hình ảnh một cái người Zimmer trẻ đúng không khỏe đẹp thành công và đẳng cấp đẹp trong bộ Zimmer đó đẹp lịch lãm trong bộ vest trên đôi giày tây mà thậm chí sexy trên giường ngủ nữa đó, thì cái vấn đề đó là cái vấn đề nó có lợi với anh và nó cũng là cái nguồn truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trẻ khác à, tập gym để chi đồ để thay đổi cuộc đời để thay đổi nhận thức để có được hai sự đẳng cấp sau lưng đúng không các bạn thì thôi anh Duy chỉ chia sẻ các bạn ngắn gọn thôi chứ cũng dài dòng của nó lan mang video nên chắc có lẽ anh Duy xin khép lại video ở đây thì các bạn media sẽ tiếp tục quay để bóc phốt anh Duy coi mua hàng có phát không này nọ ABC đồ hàng cũ có đổi trả không gì đó thôi đây khổ lắm bạn ơi bây giờ mẹ nổi tiếng á lên mạng phát một á là tôi nói thiệt bạn tôi nói y như rằng Hả? tôi nói tôi này tôi tâm sự luôn á tôi láo tôi làm cũng đót luôn các bạn tôi nói là kêu thôi nhỏ bán cái vì á nó em em kia anh hai bill đi em cái ổ xanh à, có mình anh mua chia hai bill chi vậy cái nó mang giờ khó ở khó ở với cái miệng đời đó Ôi bạn ơi. thế nào bảo đảm nó thấy anh đôi giày chỉ còn như địch nó nói anh đồ ăn chó đẻ này ở ngoài kia bao nhiêu miệng đời đói khổ này nọ kia người ta có cơm ăn rồi mày mang mày đi mua đồ mất tiền cái cái nhỏ lb nó ủa có vậy luôn hả anh cái đó chuyện đó bình thường em chuyện đó bình thường bây giờ em phải làm phật online mới sống được là phải làm tòa án online mới sống được nha chứ gọi em sống thật với mình đó em kích cầu cho cho, cho kinh tế là coi chừng nó dập ngược em chết ngắt luôn á cái nó ở ờ, đời khó sống của anh nghĩ y như rằng tối bót bài lên có con khứa kia anh ngụy tạo làm con đó em về em cáp hình là cái chỗ đi tối anh bót bài có con khứa kia ba vô liệm anh chỉ bót là mong phong long thôi anh chỉ bốt phong long là ừ, anh làm anh làm giàu trong tư bản bốn mấy triệu quán nhỏ bài vô từ thiện abc người nghèo đồ các kiểu mấy cuộc đời nó vậy đó bạn thấy nó thì chán lắm luôn á bà hỏi tôi có chán không chán không chán áp lực mỗi ngày thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video Duy Nguyễn chia sẻ với bạn mình nói chân thành Duy Nguyễn không có giả tạo Duy Nguyễn không có thời gian Duy Nguyễn điểm nữa đó đây cái cọng Unix này anh thích nhất là cái da của nó này nó mềm mềm nó đã đã nè đó là cái cái vấn đề anh thích thôi đây, đào với cái logo này thôi má xuống xuống hết hết nhiều hết gần gần bạn có bt ba sáu buổi luôn căng thiệt rồi cấp có chập không có chập không hay thì mua súp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài